chào anh em Đấy, video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ tài xỉu không tan mới nhất 2023 này dành cho anh em dành cho anh em đi lắc cái anh em sở hữu cái bộ hột này anh em đi lắc thì nó nó có hiệu quả cho anh em thứ nhất là nó đi đều thứ hai nữa là bộ hột nó có tỷ lệ ăn độ khá là cao và thứ ba là cái bộ hột này anh em có thể là giữ tài những xỉu được theo ý muốn của anh em thì đây tôi và tôi sẽ sẽ sẽ ờ, chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu này là cái bộ hột tài xỉu đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc mà do chính bên tôi làm à, do chính tay tôi làm Đấy, vì sao nó gọi là tam sắc thì là anh em xem trên video đây Đấy, đây chính là cái bộ tam sắc còn đây chính là cái bộ hột tài xỉu chợ này đây chính là bộ hột tài xỉu chợ này Đấy, khi mà anh em để để cùng chiều Đấy, thì à, bộ hột ở dưới là bộ hột uh, chợ nó sẽ là tam huyền đấy con tam này nó đánh thành dấu huyền đấy, còn con tam sắc thì uh, tôi đánh ngược lại nó là con tam sắc đấy, đây là hột tài xỉu độc quyền ở bên cơ sở tôi nhé đấy, chỉ có bên cơ sở tôi mới có cái bộ hột tài xỉu này thôi đấy, thì uh, đây tôi sẽ lắc cho anh em Để test cho anh em cái bộ hột này xem là cái hột này nó đi như vậy đã đủ tiêu chuẩn để cho anh em đi lắc sân chơi chưa Đấy, đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà anh em có thể lắc đấu trường lớn hay lắc C1 hay là lắc bất cứ cái đấu trường nào cũng được đấu trường nào cũng được Đấy, anh em đều có anh em có cái tỷ lệ thắng rất là cao Đấy, và cái bộ hột này cũng đi khá là khôn cho anh em đấy thì khôn như nào thì bây giờ anh em sẽ theo dõi video cùng tôi thì cái tăng tích của nó thì tôi chắc không cần phải thử gì đâu thì bộ hột tôi bao cho anh em trẻ hột không có gì nhé bao tăng 100 phần trăm cho anh em Đấy. thì anh em mua hàng thì anh em có thể kiểm tra thoải mái nhé test hột thoải mái Đấy. không ưng thì trả về cho tôi Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em này Đấy. cái bộ tam sắc này thì khi mà anh em đi mua hột thì anh em chắc cũng không cần gì nhiều anh em chỉ cần là bộ hột đi đều Đấy còn cái cách lắc như thế nào thì anh em có thể là về anh em uh, bổ túc thêm đấy, bổ túc thêm có thể làm uh, nửa ngày hoặc là có thể là ừ, một tiếng hay là bao nhiêu đó để cho anh em có thể quen cái hột này để anh em lắc nó hiệu quả hơn đó thì uh, nói chung là anh em phải quen hột thì anh em lắc nó mới hiệu quả được chứ nhiều anh em về là anh em đi lắc luôn thì cũng chưa biết là bộ hột như nào nếu mà bộ hột khôn ấy bộ hột ăn độ ấy, thì là nó sẽ ăn cho anh em còn nếu bộ hột nào mà nó không ăn độ mà anh em chưa biết cách lắc của nó mà anh em đi chơi luôn thì nó cũng rất là khó để cho anh em thắng nhé đó thì uh, tôi cũng chỉ ờ, khuyên anh em là khi anh em mua hột thì anh em tốt nhất là nên anh em làm quen với nó một chút để cho anh em thấy được là cái cách lắc như thế nào hay cái lực của nó như thế nào để cho anh em nó phù hợp với cái bộ hột đấy thì anh em lắc thì nó hiệu quả hơn nhiều nhé đấy thì bây giờ tôi lắc cho anh em này thì tôi lắc cho anh em cái uh, hột đi đều đã đấy. xỉu tài đấy, xỉu này đấy, tài này đấy, xỉu này đấy, tài này đấy, tài này là có bão luôn này anh em này đấy bộ hột nó cũng ờ, rất là chăm về bão anh em nhé anh em lắc đều thì nó sẽ ra bão khá là cao đó. cái bộ hột này nó đi ờ, đều cho anh em lên tới 90 phần trăm 90 đến 95 phần trăm cho anh em đó đấy thì ờ, đó chính là bộ hột mà tam sắc mà tôi muốn chia sẻ cho anh em để cho anh em đi lắc cái nó hiệu quả hơn nhá đấy thì vừa rồi tôi đã lắc đi đều hột cho anh em thì tôi sẽ lắc giữ cho anh em vài chén để cho anh em à, xem nếu mà anh em nào mà muốn à, được sở hữu cái bộ hột này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là anh em kết bạn Zalo với hai số trên màn hình để anh em có thể được tư vấn nhé Đấy. giữ cho anh em này cái này giữ tài cho anh em này à giữ xỉu cho anh em này đó 70 đến 80 trăm nó sẽ xỉu trên này nhé đó. tiếp tục cho anh em này tiếp tục vẫn làm như vậy xỉu hai ba bốn tiếp tục giữ xỉu này một ba bốn này trái này thì nó lên tài Đấy, trái này lên tài thì anh em có thể giữ tài hay là giữ xỉu nó đều như nhau hết thôi Đấy, thì anh em cứ chuẩn là anh em chơi Đấy, chuẩn là anh em chơi được đó. đó. đấy thì uh, ờ, video này tôi làm đến hết chào tạm biệt các anh em